Ok, xin chào tất cả mọi người đã đến kênh của mình là video này ở phần trước đã có một giới thiệu một cái cầu huyền thoại là có một từng cũng zombie rồi và những zombie này rất là ngu ngốc à không phải zombie này rất là nhiều và đông số lượng đông nên chúng ta cần phải một có một vũ khí bí mật nên đối đầu với bọn chúng cho nên clip ngày hôm nay sẽ giải mã những bí mật gì tụi mình đã chiến thắng nhé à, mấy chục ngày hôm trước là có ngày 8 tháng 3 đó mình quên ra clip ngày 8 tháng 3 cho nên mình chúc các bạn nữ nào đang xem kênh mình ngày 8 tháng 3 vui vẻ nha chúc trước thôi <laughs> ha ha ha ha ha ha ha một cây chùm lại chẳng đang đon ba cây chùm lại chẳng lên hồi xuống núi luôn đồng tiền rẻ như bèo giật xuống sông cho ai lụm thì thôi ông quăng xuống sông tôi lấy cho hỏi cần dục nó nghe nè ở dưới đó còn gì không à có ma da có rác ông ông bị kéo vô ông ăn thịt thúi nữa rồi rồi sao ông lấy cái xin xin tiếp à, ngủ đi sang màn đó tiếp ừ rồi, ok gốt nha gốt nha gò gò rồi nói đi bữa nay là kỳ tá thứ ba nè bữa nay câu chuyện với thằng da đen không mày rồi hôm nay xuống dưới nhà có gì không ta tình ăn đi đói bụng rồi rồi đi ra ngoài lấy lấy thịt zombie cho mà ăn đâu kìa đang cháy luôn kìa Ủa. Ủa. kìa ông dân làng mà không không phải dân làng mà là dân làng <laughs> dân dân làng cho bạn bị zombie cắn chết ngoài cắn chết mà thành zombie cái gì đây phát lọ ánh sáng không phải đâu là lửa mà không à lửa lửa lửa gì vậy ta lửa địa ngục không, không phải. lửa giả ông ơi không phải lửa giả lửa lửa lửa khói có sao không làm được gì vậy biết tại tôi là tiên tri phật mà ông ơi nghe nói bên kia có chỗ nhiều zombie không ơi zombie hả có con dạ. chú bên luôn kìa nhìn xuống nhà luôn đấy kìa xuống nhà rồi quyến quyến con Ủa, con kia nó nấu kim cương Ủa, cho phát nổ lấy kim cương đi ông này không có túp không phụng á nó Ủa, có nổ ra mà nổ đất rồi tự phá hoại nhà luôn rồi lên lên ê đi cái gì qua kia đi qua ba chỗ nào đó rồi ơi, lên lên lầu Lên rồi kim đi Có gì trong gương không nè Không có gì hết trơn lấy bằng chế tạo đi bằng chế tạo à đây bằng chế tạo để chế tạo gì ra? kiếm gỗ mỗi chế tạo cái đó sao được Tao nha trong đây hở mà tôi đào được á nhớ cái clip quá vật đầu lon à, ờ, nhớ. nhớ ồ nhớ kia có cương mà à, quên tôi lấy hết rồi à cái cái đó là lấy than với sắt trong đó rồi mấy em nữa bạn cái bờ nổ nha à, dạ, nhớ đó với hận chưa lâu quá Nhà bam này chậm, chậm tiêu kìa chi hả họ bị bị bị mình bắn là chút lại đó đây là tôi chuẩn bị bị chiếc không được à về yeah, nhà bắn cung thôi ok chuyên gia bắn cung chuyên gia bắn cung mốt và lấy lấy cái kiếm trọc vô đít ra gần trong gì clip mà ngắn một bữa mới đăng ra chắc không chắc chứ mày tôi đỏ áo nè mày đồ áo đúng vậy bây giờ không có tay nghe sau lưng ơi ơi hỏi gì không không có hiểu không có hiểu cái kim cương đâu ai mà thằng nhóc vậy thằng ờ. gót thằng gót trợ giúp rồi đây dân quay này tại anh sống tốt quá mới cho chị giúp nè chị cởi ra gần hai cho thằng ăn được á đây có gì ông ơi ủa cái gì vậy thành phố ủa cái thành phố nhớ là thành phố này là à chắc mới xây à có Đây. xe có xe que kìa phải coi là xe cần cẩu đi ê phan tôi dây tin đồn lần trên trước cửa nhà vậy ở à, cách xa một km có một tòa thành tòa thành zombie mà không phải là cái tòa thành mà cái đường zombie không là tại dịch zombie Ê, mà ông ơi Ủa, thôi vậy mày đó tại dịch zombie ông ơi nãy nguyên hai con zombie trên bàn không không có bị mù rồi thử lại đâu thử lại nè thử ra thử có đôi mắt của rồng mà sao gì đôi mắt của rồng mốt lấy cái mắt nó chân nhà chơi ngon dạ. cứ cắt cắt tay ông giờ không cắt được đâu ui gì một người đó vậy con gì à con nhái nhái nhái gì chay ngồi vậy bự bằng con người luôn con nhái à, làm thịt à, bán được à, mấy triệu rồi cũng được á đợi đợi ông ơi đây con zombie mà ông ông bị mù rồi không phải không phải zombie rồi con nhái à nhái lại lại ừ. lại ông bắt nè, nè, lại, đi lại đi lại đi không, nè nè nè đi đã lắc này thì nhiêu này này <laughs> chạy rồi này này này đi chọn chọn ui còn sống dài rồi chết rồi mày chết mày chết mày chết gì huy hoàng spin hood đó là con zombie bi mà ai biết không tin người người chơi Minecraft lâu năm vậy không, mà cái đó còn nhái là tại hay mình tích hoại tại tại nó hay mình vô lãnh thổ nó nó mới giết cái chứ chứ tự nhiên biết giết đâu trời chết tao dạ giáp đi dòm hử lại đánh nó cái gì dạ nó là nguyên bảy tán ông trước mặt lên không có giờ hay đang giờ gì đang chế tạo giáp này là quay đây này giờ ha chế tạo bo giáp hả tôi cũng nghìn ngày luôn đó chứ Ồ, đẹp như trời nãy nhìn ra gần tưởng là quốc tượng chứ da đen thù lụi như người da đen hiên hòm vậy thì mai tôi chuyển với lại được nè giờ lấy nguyên liệu rồi xong bỏ TNT lấy đồ chẹt rồi chế tạo một thanh kiếm mạnh mạnh cũng gần mạnh nhất kiếm mà ra mạnh nhất là sử ma gáp rồi đấy đây đặt tiền tỷ ở đây à, dùng đất này được đấy đặt đây đặt đây rồi sao rồi quăng vật phẩm lên ờ trời trời con học chứ tự Chán cái đẹp. gì cũng à, từ từ chứ bởi cái cái này cái này chai bưởi không phải vậy chai bưởi không phải cái này đom đom lửa mà thật đom lửa mà thật này tôi luyện uh, zombie đó này zombie tôi luyện uh, ngàn năm có một quá, đó bỏ sắt vô bỏ đâm lửa bỏ chạy nhanh thôi con ông ơi tôi rồng sẵn nữa tôi rồng sẵn mà ông chị quen, muốn à, không quen. từ rồng sẵn rồi tôi hỏi chạy cần nữa tôi cũng chạy nhanh được yeah. Dạ. quăng quăng lên quăng lên ó được rồi nè đâu ó thấy không đừng đừng lại đừng lại Sao hút vô á chuẩn bị chạc nè một hai ba yeah. Dạ. ngồi đứng gần đi có có, có... Không, chạy sai à chạy sai à yeah. Ủa sao hay gì ta Cái gì đen đen cái gì ta Mấy Ủa, lóc à. Ông ơi à, cầm uh, Kiếm Cho tôi Kiếm Nốt Lại nhầm nói thôi Mượn à. cho, mượn cho cái Ơi vừa Vừa lắm Để cho nè Cho thiệt Đó kiếm enchant luôn đó Ghê không Hay bạn tốt ghê không Tốt Đúng là bạn tốt cỡ cầm đẹp ghê Ôi siêu phẩm Đẹp cũng quá trời luôn á Nhiều quá đẹp trời, quá trời ơi luôn. À đẹp ông chưa cho lần Ê, nào bạn, nói cho nhiều quá bữa nào cho nhiều hơn nữa rồng ừ. đi từng từng từng chi vậy đang đi đang đang đi tìm cái chuột nhỏ à. đi tìm đồ đây mà thì làm gì cần nói quần quần này cũng không được gì vậy ra gần này cũng nhiều chuyện lắm á chuyện mất nết rồi chuẩn bị chế tạo cái hương để à, giao hàng cho dĩ hết đầu tiên dĩ hết đầu tiên này cũng gặp may mắn đó khi gặp được mình người nổi tiếng như mình đây ở à đấy cái phải gì? cái này là ảo tưởng sức mạnh đấy mà ảo tưởng gì ảo tưởng đâu ra đó ra gần của ảo tưởng sức mạnh đấy tôi người thường mà ừ, phải rồi thôi khỏi nói chuyện làm cái cái giao hàng đi nói chuyện mất thời gian nữa Đọc cái gương này được chứ nhanh nào nhanh nào để hai ba ngày ha zombie ở ngoài kia sinh nở nhóc giống như hiện tượng vật lý uh, sự nở bị nhiệt vậy đó. cũng đúng ừ, có vũ khí nè ủa đúng ghê dưa nó cho táo nè táo nè đâu ủa thấy không thấy sao thấy được đi quay sau lưng đó nhà gà gạch nó sạp nè gỏi mà ông ơi ông gà lỗi rồi lỗi tôi ngó à, đi đi đi theo kìa okay. đi tới kìa đi tới đi tới để tới chiến thắng dành cho hòa bình hay trái đất khoan nào bộ đi tiếp để đánh cái con nhái chi hả con hút á đã đánh được mình á ờ yếu xìu mà yếu xìu của bắp lúa yếu xìu thôi mình mang giáp nhiều dữ vậy ai biết thì lỡ à, nhiều quá số đông à, ai biết đâu tùy dạ. theo số lượng thì mình yếu tới đâu thì Để cái đội nhái tới kìa tụi hút kìa không phải hút gọi là dùm giống hút hút siêu hút da xanh vậy Dạ không vậy, hút thiệt cái ấy tám tụi mình bằng dập rồi đó ông ơi à, Hút bằng dập lắm ơi Nhưng... Đây, Ui, mấy con này không giữ ra Đi xuống phụ cái, cả cảnh Nãy giờ đi xuống nè Đâu xuống đâu Đó, chém Trên xuống đó. Lao Ở trên bờ, ở trên, ở trên nóc cát tụi nó đi xuống Thấy không, mọi người làm chứng đi Ui, đông tụi mình nữa 2000 years later. Rồi rồi, lũ zombie ngốc bắt bẫy rồi, lên chụp đi. vậy. Có gì đâu. Mà chơi người tập bơm không? Đâu. Bơm nó xào xào kia. Bớt đi em mới xạo ấy, ông ngoại vụ. Đâu đâu đâu, thấy không, thấy không? Thấy đâu. Nó tụi zombie uh, gì? Nó gì? Tụi nó dùng khí công với nhau á. Khí công hay tụi hay nó bị đứng yên rồi đấy. lâu rồi đánh tới trời nó sáng rồi đi đi về ủa gà gần đâu rồi trời, con tuốt này kia nó thấy mong món chạy gàng á trời bây giờ mặt trời ha tưởng đâu trừ trời tưởng đồng sáng chứ ui chắc bỏ gà gần ta chắc bỏ đi lúc này gà gần về rồi tôi nói gà gần về rồi chạy về nào buồn ngủ quá ngủ quá ngủ quá đi về nào về nào đi về đi về đi về đi về mà bỏ cái mình thấy cũng tội nghiệp bây về phải à quay lại mạng lưới siêu lớn của zombie zombie này gan ấy phải tôi nói chết rồi sao nó cứ gan rồi ra gần đâu nãy giờ mất công quanh lại nữa tao tới chưa mục tiêu rồi uống cài cảnh mục tiêu rồi nó đâu tiêu này đi đâu trắng bóc thì thấy này thằng này có này đặt đây cho đó đặt đây nè đi đi đi nhớ lên nãy ra kình sợ quá không dám nói luôn nè sợ quá không dám nói luôn rồi đi lên đi ra gần ơi lên nãy gì quýnh à, mỗi mắt mỗi miệng mỗi chân mỗi tay mỗi dép mỗi chân mồi dép mỗi chân mồi dép luôn ấy đi lên tới nhà tới nhà ngủ một giấc cho đã kìa gặp con nhỏ này nữa có tình đầu giết mổ bụng mèo rồi chết đi về anh lên nào về anh lên nào về anh lên nào bơ này phá hoại sữa nào cho nó Thôi scare này đó Vậy không đủ quái vật gì mà cho thêm nữa Này scare Scare mà tí Rồi vô nhà nào Ngủ một hộp giấc đi Ngủ một giấc đi ra gần đi chưa Ở đâu kìa à, này à, Ở đây nè Ngủ chung luôn đi